xin chào tất cả các con Vậy hôm nay cô Thư lại được gặp lại chúng mình trong hoạt động làm quen với toán với tên gọi tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi năm Và trước khi vào bài mới thì chúng mình hãy cùng ôn lại bài cũ với cô nhé Đố chúng mình biết đây là ai? À, đây là các bạn sóc con đấy Hôm nay trời nắng đẹp, các bạn sóc rủ nhau đi chơi Hãy chúng mình hãy đếm giúp cô xem có bao nhiêu bạn sóc nhé Chúng mình cùng đếm với cô nào 1, 2, 3 Tất cả có 3 bạn sóc Nhưng bây giờ cô lại muốn có 5 bạn sóc cơ Vậy cô sẽ làm như thế nào nhỉ? Cô sẽ phải thêm mấy bạn sóc? Cô sẽ đưa ra các đáp án cho chúng mình lựa chọn nhé Đáp án 1 thêm 2 bạn sóc Đáp án 2 thêm 3 bạn sóc Đáp án 3 thêm 4 bạn sóc Chúng mình hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình nào. Chúng mình đã lựa chọn được đáp án chưa? Đáp án của cô là hai bạn sóc. Cô cần thêm hai bạn sóc nữa để có năm bạn sóc đấy. Chúng mình hãy cùng nhắc lại với cô nhé. ba bạn sóc thêm hai bạn sóc bằng năm bạn sóc. Khi đi đến vườn hoa, các bạn còn gặp ai đây nhỉ? À, các bạn đã gặp các bạn thỏ đấy Chúng mình hãy cùng đếm xem có bao nhiêu bạn thỏ nhé 1 2 3 4 5 Tất cả có 5 bạn thỏ Vậy 5 bạn thỏ này tương ứng với số mấy nhỉ? À, 5 bạn thỏ này tương ứng với số 5 đấy chúng mình ạ Khi đi đến khu vườn, các bạn thỏ đã trồng được 5 củ cà rốt vào hai luống đất luống đất màu trắng và luống đất màu nâu ở luống đất màu trắng các bạn đã trồng một củ cà rốt vậy còn luống đất màu nâu thì các bạn sẽ trồng được bao nhiêu củ cà rốt nhỉ chúng mình à các bạn đã trồng 4 củ cà rốt vào luống đất màu nâu đấy với 5 củ cà rốt, các bạn đã trồng được hai luống, một luống có một củ cà rốt, còn một luống có 4 củ cà rốt. Các con hãy cùng nhắc lại nào. 5 củ cà rốt tách làm hai luống, một luống có một củ cà rốt, một luống có 4 củ cà rốt đấy. Còn bây giờ hãy cùng đi thu hoạch nhé. Một củ cà rốt ở luống màu trắng gộp với 4 củ cà rốt ở luống màu nâu là mấy nhỉ? Chúng mình cùng đếm nào. 1 2, 3, 4, 5 Như vậy, số cà rốt ở luống màu trắng gộp với số cà rốt ở luống màu nâu sẽ được một nhóm có số lượng là 5 đấy. Vừa rồi, cô đã thực hiện cách tách 5 củ cà rốt thành hai phần. Một phần có 1 và một phần có 4 đấy. Bạn thỏ lại tiếp tục đi trồng cà rốt. Bạn thỏ trồng 5 củ cà rốt thành hai luống đất một luống có hai và luống còn lại có mấy nhỉ chúng mình hãy cùng đoán xem nào à một luống còn lại sẽ có ba củ cà rốt đấy chúng mình ạ à. chúng mình hãy cùng nhắc lại với cô nào 5 củ cà rốt tách làm hai phần một phần có hai và một phần có ba chúng mình hãy cùng nhắc lại một lần nữa nhé 5 củ cà rốt tách làm hai phần một phần có 2 và một phần có 3 đấy. Khi các củ cà rốt đã lớn, bạn thỏ lại tiếp tục đi thu hoạch. Hai củ cà rốt ở luống màu trắng gộp với 3 củ cà rốt ở luống màu nâu sẽ là mấy nhỉ? Nào, một luống đất có hai củ cà rốt, luống còn lại có 3 củ cà rốt bằng 5 đấy chúng mình ạ. Chúng mình hãy cùng đếm lại với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5 Tất cả có 5 củ cà rốt đấy chúng mình ạ Ở cách tách này, cô đã tách 5 củ cà rốt thành hai phần một phần có 2 và một phần có 3 đấy Như vậy, có hai cách tách nhóm có 5 đối tượng thành hai phần Cách đầu tiên, một nhóm có 1, một nhóm có 4 Cách thứ hai, một nhóm có 2 và một nhóm có 3 đấy Bây giờ cô có một nhiệm vụ nhỏ dành cho chúng mình nhé. Cô có 5 quả táo, các bạn hãy giúp cô chia 5 quả táo này thành hai phần. Chúng mình hãy suy nghĩ nào. À, chúng mình sẽ chia một phần có một và rồi còn lại sẽ có mấy nhỉ chúng mình? Đúng rồi, rổ còn lại sẽ có 4 và bây giờ chúng mình hãy gộp số táo này lại với nhau xem cô có tất cả bao nhiêu quả táo nhé. Có tất cả mấy quả táo nhỉ chúng mình? À, tất cả có 5 quả táo đấy. Tương tự với cách làm như vậy, chúng mình cũng sẽ tách 5 quả táo này làm hai phần. Một phần có 2 và phần còn lại là mấy? À, rất chính xác phần còn lại là 3 đúng không nào? Và từ hai rổ táo này chúng mình lại gộp lại với nhau sẽ có 5 quả táo đấy. Và cô còn có 5 bông hoa. Với 5 bông hoa này, chúng mình hãy giúp cô tách ra làm hai nhóm. Chúng mình hãy suy nghĩ và đưa ra cách tách mà chúng mình thích nhé. Cô sẽ dành cho chúng mình 5 giây 5 giây bắt đầu 5 4 3 2 1 Hết giờ Chúng mình đã tìm ra cách tách chưa nào Hãy cùng xem đáp án với cô nhé Cách đầu tiên Cô sẽ cắm một bình có một bông hoa Và một bình còn lại sẽ có bốn bông hoa đấy Và đây là cách tách thứ hai chúng mình hãy cùng quan sát một bình có hai bông hoa và bình còn lại có ba bông hoa đấy các con có tách giống cô không nào cô khen tất cả chúng mình nhé bây giờ chúng mình hãy cùng làm thêm bài tập để luyện tập thêm nhé cô có 5 chiếc kẹo các bạn hãy giúp cô chia làm hai phần một phần có một và phần còn lại sẽ là mấy nhỉ một phần còn lại sẽ là 4 đúng không nào? Với 5 chiếc kẹo, cô đã chia làm hai phần, một phần có một và phần còn lại có 4 đấy. Hãy cùng xem cô có gì đây nữa nào. Đây là 5 chiếc bánh, các bạn hãy giúp cô chia làm hai phần nhé. Một phần có 3, vậy phần còn lại sẽ là mấy nhỉ chúng mình? À, phần còn lại sẽ là hai chiếc bánh quy đúng không nào? Vậy là vừa rồi cô Thư đã hướng dẫn chúng mình cách tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi năm rồi. Ở nhà chúng mình có thể uh, tìm những đồ dùng đồ chơi có số lượng là 5 và thực hiện theo bài học ngày hôm nay nhé. Và giờ học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thư xin chào và hẹn gặp lại các con.